còn đâu đây nhớ đến sân trường ấy kỷ niệm học sinh khi vui đùa trong gió trường theo ta áo dài tan học về trên phố tung tăng còn đâu còn đâu oh, oh. gian dần trôi cùng với tuổi thơ ngày xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ và khi tôi cách xa tháng năm học trò chợt nhớ về những ngày xưa đã xa và hôm nay chúng ta đã quay trở về bạn ơi giờ đây tôi muốn nói sông trôi cùng ngó cánh hoa phương rơi ngập đầy nắng vàng và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa rời ta về nơi chốn ấy bao bạn thân khi xưa bên nhau giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha kỷ niệm còn đâu đây nhớ đây sân trường ấy kỷ niệm học sinh khi chiều theo ta áo dài tan học về trên phố tung tăng còn đâu còn đâu áo hoa bao nhiêu yêu thương giấc mơ đã đi xa về nơi trái tim và còn lại trong ta những tháng năm dài nhớ về những thơ ấu kỷ niệm đã xa từ lâu giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn ép trong trang vở liều bút ấy thiếu gian còn phải ta sẽ mãi nhớ đến nhớ đến nhau rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn trở lại nơi chốn ấy từng năm tháng chợt hiện trong ký ức ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa xa ta về nơi phương trời cùng bao cánh hoa phương rơi ngập đầy nắng vàng và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa rời ta về nơi chốn ấy bao bạn thân khi xưa bên nhau giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ ấy đâu đâu biết đâu rồi ngày bạn và tôi vẫn thường đến lâu giờ tìm nơi đâu còn lại đây chút nắng hồng I'm Chúa Giêsu.